mà lỗi thì thật sự anh cũng hơi bị ờ, ờ, đểu đẻo hồi xưa anh không nói cái dòng máy ờ, phòng ghi buồn sáu cũ đó lỗi cái mẹ nó tài xếp ba ơi hồi đó tao quay video gán gồng dữ lắm luôn á ừ, anh là kinh nghiệm cao ráng gồng để tập cho đúng á nhưng mà bảo đảm người ta vô tập sẽ rác tiền mời các bạn đến với ờ, ngày đi làm xuyên bang của anh Duy Nguyễn nha Hôm nay là ngày Chủ nhật Mà anh Duy Nguyễn chạy dân trâu bò làm từ sáng giờ luôn Mấy thằng media khốn nạn lắm em Má mình hẹn nó làm đầu giờ chiều Đầu giờ chiều tức là 1 giờ, 2 giờ nó tới 1 giờ mình tới mình chờ nó Quê cũ rồi nha Cú thứ hai quê hơn nè Cú thứ hai là có một cái máy tập á, anh dặn là mấy thằng BT bên quận 12 á Nó lắp cái đây tầng rồi đó Qua máy nguyên rồi à. Giờ mấy thằng media bay vô bắt lắp luôn Rồi giờ xong rồi đó cái quê thứ ba đó là kêu dời máy trên tầng 3 tầng tầng lý và địch ra để cho nó đẹp đẹp xíu để cho nó có những cái khu check in này nọ nó sang trọng sang chảnh này nọ má tao làm tòa nhà mấy chục tỷ luôn tao làm bốn khu check in mỗi tầng hai khu check in nhưng khu check in ngay chỗ ngay gần toilet cái nữa đóng khu check in luôn để máy vô kính mít khu check in luôn nổi làm ghét người ta không có chọn người ta tập tự sướng người ta không có selfie người ta không có pa truyền thông mạng nó không nổ hàng chi tao kỳ sát tôi cũng 12 lâu quá mà nó chưa nổ truyền thông ta nó không phải là à, không phải là anh không có tập bên này nhưng mà có một cái là chưa khai thác tốt đó rồi ờ, xong rồi biết không ờ, biết cái vụ mà khiên máy dọn máy không nguyên tao với đám mimia làm thấy mẹ luôn ồ giờ là giờ, giờ mới kịp kịp làm chuyện chính á là chỉ làm xuyên ban hôm nay là làm chuyện chính là hướng dẫn sử dụng máy tập mấy em không có súp luôn xài súp mới súp của uh, ờ, nutrach này rì quạt cao nha ba thằng lai xích này hài lắm nó là đốt mỡ đúng không nhưng mà giờ đó, nó làm ra rì cao luôn lai xích standing training trend trend lộn lộn ten hôm nay đi thi đấu mấy em mấy kia đi thi tao không thi đi đấu đó nó ngồi nó tăng tăng tăng màu không à đó thằng nào nấy đang thui chơi muỗng thôi mấy em bữa nay mình tập nhẹ nhàng thôi mà cái loại điều hòa cao này rất thích hợp cho những phương, phương pháp như là super set đó mấy em super set drop set rồi này nó f f 7 rồi đó mấy giáo án đó ok rất thích hợp cho loại điều cao này giá thì nghe nói sinh viên lắm thôi khỏi hỏi mà chung hàng nào anh xài cũng được hết á hàng này cũng là hàng xin sò của nutrách á nutrách giờ nó nhiều hàng lắm em giờ tao không chảy nhớ nổi nữa nó tụi em nhớ gì nhớ nha mua điều quạt cao á thì phải mua hàng của bbt nha anh duy chỉ còn thấy tụi em mà mua hàng khác mà úp trên mạng hay lên miết gì đó mức độ nhẹ là anh ven mức độ nặng lóc á mấy em có những thằng nó bị tao lóc không hiểu sao tao lóc luôn nó thật sự chơi vậy chơi với chó chơi với ai má video thì coi của tao cái gì cũng anh duy nguyễn hỏi từ xe từ đời từ mẹt cho tới kinh tế xã hội cái gì cũng anh duy nguyễn hết đi mua súp lậu mấy thằng khứa này là phải diệt trước không để lâu ngày chơi thân hại mình đó mấy em đủ mà rẻ tiền uống ngon mày uống này giống pha bum nha nó không có cái mùi coca cola nặng như bum nhưng mà nó cũng có chút đỉnh mới về mới về mấy em phụ kiện về bởi vậy ờ, mấy thằng khứa mấy thằng khứa trên mạng đó mấy em anh nói phụ kiện về mua lẹ đi cái nói về nào anh à, có bình lắc không anh bình lắc là phụ kiện hả mày lóc đó rồi nó bình lắc ờ, có bình lắc không anh tao nói tao về phụ kiện mày hỏi tao về có bình lắc không đó lóc luôn rồi xong rồi phụ kiện sao anh có mẫu mới không anh chụp hình em coi anh nhiêu tiền anh mày biến mày, mày luôn đi con rồi phụ kiện của thl mua mua mua biến đi mày mua có cái, cái bao tay có hai trăm rưỡi à mà mày hỏi nhiều quá à ghét nhất ngữ đó đó đường đường ta công ty là công ty là công ty lớn tập đoàn ta tập đoàn lớn ta làm ăn ra sản phẩm nó đủ quy trình hết đúng không chất lượng là tuyệt đối bây giờ mày đặt hỏi mấy câu đâu đi cắm lợn đi sàn tàu đi bởi vì tập anh nóng lắm bởi anh không làm sao được mấy em nóng kinh khủng luôn á thiệt bởi vì sale của anh á thì mấy em vô mấy em muốn muốn đỡ bị đam á thì mấy em hỏi sale còn hỏi anh đó là tạo quan hệ thôi hỏi anh là cứ xuống tiền đi hồi nãy có con cu kia nữa nhắn tin hỏi anh làm ghê lắm quận 9 mấy giờ khai chị mở cửa anh nói 7 giờ cái đó sao nó mở 5 giờ anh ủa phòng game triệu đô chứ đâu phải không phải phòng game cỏ con ở phòng game cỏ thì nào hai vợ chồng mày ngủ ở đó luôn á mày mới mở cửa giờ đó đâu phòng tao tao mướn người tao phải vận động nguyên cái hệ thống phòng game của tao 7 giờ mở cửa đúng rồi được thì tập không được thì nách đi cái đó dạ em xin lỗi anh em nóng quá không tại mày hỏi sếp nó vậy đó xong rồi tiếp tục cái hỏi tiếp ờ, thôi vậy chắc em phải tập buổi tối quá nó cái trả lời lại ờ mày tập buổi tối đúng rồi buổi tối đèn đuốc này nọ check in đâu lên nó được sáng một phương tập buổi tối vui rồi đóng tiền đi hỏi nhiều tao lóc bây giờ không biết chút nó có chạy qua đóng tiền không sinh viên mấy em sinh viên nó anh anh comment cho câu đàn ông đàn an á mấy cái chuyện râu ria cấm lợn được quyết được thôi đừng hỏi Đúng không mặc dù á tụi em chỉ hỏi một cái sale thôi nhưng mà tôi anh dạy tụi em cách làm người cách sống để cho tao nể trọng đàn ông đàn em mà nói nhiều quá mấy cái chuyện râu ria cắm lợm trả giá lên xuống hoài rồi vô bao tài rất là vừa mấy em ok bây giờ xin giới thiệu với tụi em cái máy này có tên là máy bicep tricep bicep tricep dòng máy là dòng máy soft drive đúng không hệ máy là hệ performance xin giải thích một chút performance không nó không chịu nhé em phải performance plus dòng máy là stop top ok cái hệ máy của cái nhà sản xuất này là nó sản xuất cái máy dòng hai em hai em tức là dòng chất lượng cao của Mỹ Đế nó không có loại dòng sầm râu nó có loại dòng sầm râu thấp hơn dòng nó chút xíu nó có tên là Cold là cái hệ máy mà em thấy ở bên bên THL quận 6 hồi xưa đó và cái dòng máy thứ hai là Evolution đó đó là hai cái dòng máy mà thuộc dạng là dành cho những cái phòng game mà nó mức độ đầu tư nó không bằng được BBT nhưng mà nó cũng muốn chơi máy Mỹ đó thì người ta đầu tư những dòng máy đó nó khác so với những những thằng thương hiệu Mỹ khác có những thằng thương hiệu mỹ khác mà toàn đầu tàu không à mà nó có những dòng máy low end dòng máy thấp thấp thấp thấp á nó gắn cái thương hiệu vô à, hiểu không còn này dòng máy hai end em em nhìn như một máy không có giá dưới trăm triệu tiền trăm đừng đụng phải trăm lẻ mấy trăm mười trăm hai mươi gì đó thì ok còn ví dụ như cái dòng máy việt nam á thì tụi em mua chừng hai ba chục có rồi còn cái dòng máy tàu thì nó cao hơn ba bốn chục là cũng có còn nhiên mỹ đế thì thôi nó là phần còn lại của cuộc sống mà đây là phòng performance plus máy mỹ đế sản xuất bên mỹ luôn dòng cao nhất nha mấy em nè mấy em nhìn thấy chữ là performance plus nè logo nè nó rất là ngạo nghệ những điểm này đó và cái cách thiết kế máy nó không quá thô nhìn cái máy rất là sang xài cũng bền lắm em nói chung là máy hai chức năng một chức năng bicep và một chức năng tricep thiết kế một cái máy để tập lại gì super set hay em cơ đối lập rất tuyệt vời một ngày tập thôi một ngày tập duy tí xíu mình sẽ chứng minh cho em anh tập một ngày tập duy tập tay tập tay một ngày tập duy nhất với một cái máy thôi đó là cái sự vi diệu của cái máy này thường đó nha anh nói là anh là kinh nghiệm giang hồ nhiều rồi anh tập cái máy mà mà mà mà, mà bicep tricep á rất là nhiều hãng nó bắt trước nó sản xuất cái dòng máy bicep tricep nhưng mà nó bị lỗi nó bị lỗi ở cái dòng tricep nó bị lỗi mà lỗi thì thật sự anh cũng hơi bị uh, đẻo đẻo hồi xưa anh không nói cái dòng máy uh, phòng ghi buồn sáu cũ nó lỗi cái mẹ nó tricep ba ơi Đúng á, hồi đó tao quay video gán gồng dữ lắm luôn á ừ, Anh là kinh nghiệm cao ráng gồng để tập cho đúng á Nhưng mà bảo đảm người ta vô tập sẽ rác tiền Nó bị lỗi Đúng không? Cái dòng đu nó nguy hiểm lắm Cái đu co nguy hiểm lắm, nó đúng co à Nó sai co còn lại à, Vô phòng game BBT là các bạn phải làm quen với thiết bị Cái đó là mục tiêu yêu cầu tối thượng của Di Nguyễn dành cho tầng lớp PT Và Di Nguyễn đã đầu tư một cái hệ thống video khủng khủng bố rồi Một cái project rất lớn Rồi, nhìn đó chưa vô á chưa vô đúng nghe đâu đúng không lắc lắc nó ngồi thoải mái không cái này là cái sự thoải mái nha cao phải ngồi vậy chứ cao ngồi vậy sao tập đó thoải mái không ok đây là vị trí tập tay của anh vị trí tập tay thoải mái nhất không có vậy nha cái chân nè có hẳn tập đụng cái chân gì luôn ba xấu quá rồi ok vị trí rất thoải mái thả ra như vậy anh gì không thích chút nào hết anh gì không thích chút nào hết đó mấy em tự nhiên mấy em vô tập mệt quá cái hành động này giống như hành động tụi, tụi em thả tạ đùng đùng á à đón lai đón lai à lại kìa rồi đây là chốt tạ chốt tạ đó thì nó cái tạ nhà sản xuất á người ta sẽ cho dạng custom custom là các em có thể chọn lên ờ, này 150 bao thì có chọn 200 bao gì đó tùy nhà sản xuất tùy tùy tùy cái thằng mà làm phòng hãy đến với chúng tôi logo quyền thoại nhất hành tinh đây Pro Pro Performance Plus và BBT chúng tôi luôn tuân thủ quy trình bảo trình thiết bị đây đầu tiên là ví dụ như ờ, phải check in thường xuyên thường xuyên đầu này mấy cái dòng này bao nhiêu tháng lao gì lao gì dặn ốc gì dặn gì dặn gì rồi các kiểu nha mấy em rồi xong rồi bảo hành bảo dưỡng nữa nè không đúng không phải tuân thủ nè nè free payment phạt là gì thay đổi thay thế linh kiện thí dụ cái linh kiện một năm là thay gì à chết mẹ rồi 9 tháng mới thay này hả ta tức là 9 tháng nó yêu cầu mình thay gì thay cái này em 9 tháng thay cái này mấy em mà các em mua máy rồi muốn thay nè em liên hệ anh anh nhập về cho xin giới thiệu với các em đặc điểm của máy này là cái gì đèn nhám tiếng anh nó là cái gì Finco hay Franco gì đó Franco Plug hay gì đó hay Finco Plug gì đó quên rồi để tối về tra Google cái dòng mà mà mà Cray đó đó là silver chứ silver đó là cái dòng basic cái dòng mà standard còn mấy cái dòng là dòng custom mới chỉnh màu cho đẹp chỉnh chỉnh màu cam mà nó sẽ chói màu thôi bởi vậy là máy nó xui lắm hên xui mấy em mà chỉnh lộn màu ram cái là thấy mẹ luôn á có mấy cái cái máy nó nhập cái gì hàng tồn ở đâu ra đó mấy em máy màu tím luôn trời còn máy phòng game máy, máy màu tím hoàng hôn luôn màu hồng nữa bảo đảm cái nhà sản xuất nó nó, nó khùng khùng nó in nó sơn lộn cái màu á xiền luôn á chứ không ai làm màu đó đó nguyên tắc đó là cái màu khung là phải là màu lạnh không ai làm khung màu, màu nóng màu sóc hết á từ khi mấy thằng nó không đi học thiết kế thôi anh đi tập nặng quá anh chỉ phá máy nó di chuyển hoài ta cái này nè mấy em nó có khoan ốc ở dưới đó nha nhưng mà tại vì anh là anh anh anh không phải anh làm nghệ thuật anh có nhu cầu anh khiêng cái máy đi vòng vòng em hiểu không nên anh không có khoan chứ cái này nó có cái lỗ chân ốc bắn ốc dưới bà, chứ xong lẹ lên khịa khịa máy mỹ sao mà quay mòng mòng tôi đạp cái chết bà luôn đúng không cái này không cần máy mỹ có thằng máy tàu nó bắt trước cũng có nữa nó nó bắn xuống, sàn hết á nhưng mà mình bắn chỉ uổng chỗ tôi, bữa nay tôi khiến đây mai tôi khiên vô kia nó làm nghệ thuật mà dưới con lỗi anh gì cực kỳ ghét nha mấy em cái lỗi nó như vậy nè mấy thằng trâu bò nó cho nó tập máy mỹ để bực mình lắm lỗi này nè mấy em cái lỗi này như ghét cực kỳ đúng mấy cái lỗi vậy mà nó để được ông nội mẹ nó khùng hay sao hết ơi nghĩ sao nó quất cọng dây nè nó không vô nè hết nè nó để con dây này nó chấn vô một cái ngõ đá đá thì cũng được á ông gì đó nó vô được nửa cây rồi giống như bây giờ tụi em vô nguyên khúc cũng có bầu mà vô nữa ống cũng có bầu à <laughs> thì cái trường hợp nó cũng vậy thôi mà nó chơi về được con lỗi này ghê hơn nữa nè ủa mấy cái lỗi vậy đó tập nhìn đi ba ô tài sản của chung mà ba pháo quá à. mặc dù cộng dây này không nhiêu tiền hết á nhưng mà nó hàng mỹ đế đi ra chợ việt nam mua không có ông ơi mua con dây nó bự chà bá đó không có giống cái gì giống gì vậy đó nên mấy bạn tập làm ơn giữ gìn tài sản chung nha mấy bạn hên là cái máy này nó còn mới nó văng văng ra chứ mấy cái máy kia dây nằm trong đó luôn rồi thêm cái lỗi nữa mấy chị em phụ nữ á vô mấy BT hướng dẫn nha tập cây không thôi dẹp mẹ tao đi cái máy kéo xô của nó tập cây không nó quất hồi cái, cái cái này